Xin chào các bạn, người đàn ông này đeo một cái vòng cổ vào chân Ngay lập tức anh ta liền mang sức mạnh của một con khỉ thượng cổ Người này cũng vậy, anh ta đeo vào một cái vòng tay liền có sức mạnh của một con bọc hồng nờ Những cổ vật giúp con người có được sức mạnh như vậy được gọi là các Astra Một thực thể mang trong mình sức mạnh siêu nhiên Và đứng đầu của những Astra này là một thực thể tối thượng với tên gọi là Vajramatra từ rất lâu về trước, một tổ chức có tên là Bajamat đã được lập nên để bảo vệ các Astra và sử dụng sức mạnh của nó vào mục đích tốt. Họ tồn tại bí mật trong xã hội, truyền từ đời này sang đời khác, và thời gian cứ thế trôi đi cho đến hiện tại. Mọi người đã quên mất sự tồn tại của các Astra, nhưng các Bajamat thì vẫn luôn tồn tại bí ẩn. Để tìm hiểu về những anh hùng Bajamat này, chúng ta cùng đến với bộ phim hôm nay nhé! Trên tầng thượng của một tòa nhà chọc trời, một người đàn ông đang nghiên cứu một mảnh cổ vật Lúc này hai tên sát thủ xuất hiện, muốn cướp mảnh cổ vật này. Nhà khoa học thấy vậy cũng không hoảng loạn. Anh bỏ miếng cổ vật vào hộp, nhỏ máu của mình lên, cuối cùng là ném nó vào trong tủ đồ trước sự can ngăn của hai tên sát thủ. Ngay lập tức nhà khoa học cũng bị đấm bay vào bên trong. Hai tên này lập tức vào trong tìm kiếm cái hộp khắp nơi, nhưng không thấy đâu cả. Lợi dụng lúc này, nhà khoa học mở một mật đạo dưới bàn, lấy ra một cái vòng chân cổ. Sau khi đeo nó vào, nhà khoa học lập tức có trong mình sức mạnh của một con khỉ. Anh bay nhảy vô cùng nhanh nhẹn, Tên sát thủ bắn đạn như mưa nhưng nhà khoa học quá nhanh, đã né tránh tất cả. Hai tên sát thủ cũng đuổi theo giáo giết, gây cho nhà khoa học không ít khó khăn. Nhưng với sức mạnh của loài khỉ, anh đã nhanh chóng lấy lại thế trận. Chạy nhảy chán trên một hồi, nhà khoa học bắt đầu tập trung hết sức mạnh ở chân. Sau đó là lao vút lên không trung, phía sau áo ảnh một con khỉ khổng lồ xuất hiện vô cùng đẹp mắt. Như thế nhà khoa học đã cắt đuôi được đám sát thủ. Một lúc sau, anh quay trở lại nhà mình, nhặt một cái ống nhòm dưới đất sau đó vút nhẹ, ngay lập tức nó liền biến thành cái hộp cổ vật lúc nãy. Bất ngờ lúc này một người xuất hiện, ném vào cổ nhà khoa học một cái vòng, ngay lập tức anh đã bị khống chế. Tôi xin tự giới thiệu mình tên là Junun, là đại ca của hai thằng gớ hồi nãy. Nói xong ả à ta liền lấy cái vòng chân cũng như hộp chứa mảnh cổ vật từ tay của nhà khoa học. Ngay lúc Junun nắm lên tay mảnh cổ vật, một tượng đá ở nơi xa bắt đầu xuất hiện những vết nứt nham thạch, một hình vẽ hình tròn xuất hiện. Mảnh cổ vật này chính là một mảnh của vật thực thể đứng đầu các Astra, trong lúc này ở một nơi khác, một thanh niên đang tham gia lễ hội thì đột nhiên trong đầu cũng thấy được những gì đang xảy ra với nhà khoa học. Nghĩ là ảo giác nên anh cũng chẳng quan tâm. Thanh niên này tên là Siva, là một DJ. Hôm nay anh có buổi biểu diễn tại một quán bar, bên dưới mọi người hò rau quẩy hết sảy con bà bảy. Lúc này bên dưới có một cô gái làm Siva chú ý, có lẽ tình yêu xét đánh là đây, anh chàng liền chạy theo cô gái. Sau một lúc nói chuyện, hai bên đã dần thân thiết với nhau. Cô gái này tên là Isa, cô cũng đã có cảm tình với thanh niên DJ, Tối hôm đó, Siva rủ Cloud về nhà của mình. Siva cho Isa biết mình một cô từ nhỏ và hiện giờ anh đang cưu mang những đứa trẻ một côi khác. Cô nàng thấy vậy thì càng mê mẩn anh chàng hơn. Trong lúc hai người đang nắm tay, liếc mắt đưa tình, Siva không biết rằng có ba vệt lửa đang lao đến phía anh. Nhưng khi Siva quay lại thì nó đã biến mất. Đột nhiên những viễn cảnh kỳ lạ lại xuất hiện trong đầu Siva, khiến anh hoảng loạn vô cùng. Trong đầu anh xuất hiện khung cảnh lửa cháy ở khắp nơi. Sau đó là cảnh nhà khoa học đang bị Junun tra khảo, cô ta rót pháp thuật vào người của nhà khoa học để hỏi tung tích của hai mảnh mở ra mát cha còn lại. Mặc dù đã dùng hết sức để kháng cự, nhưng pháp thuật này quá mạnh mẽ, mảnh thứ hai lập tức bị lộ tung tích, đó là nằm trong tay một nghệ sĩ. Đến mảnh thứ ba thì nhà khoa học đã cố lấy lại kiểm soát, cuối cùng anh đã chiến thắng loại phép thuật khống chế tinh thần này. Chính vì thế Junun đã không có được tung tích của mảnh thứ ba, không thể để bị tra tấn thêm nữa. Nhà khoa học liền dùng chút sức lực cuối cùng lao xuống dưới lầu để tự tử. Trong đầu xuất hiện mấy cảnh này khiến Siva không hiểu kiểu gì, hoảng loạn vô cùng. Kisa ở bên muốn giúp đỡ nhưng không biết cờ rớt mình bị cái quần què gì. Sáng hôm sau Siva tỉnh dậy ở hành lang khu chung cư, cứ nghĩ tất cả là mơ nên anh cũng không để tâm. Anh vội vã chạy đi tìm Isa thì đám trẻ cho biết cô đã đi về, nhưng cô cũng để lại địa chỉ của mình. Siva lập tức chạy đến đó. Tại đây, vô tình Siva đã thấy thông tin một nhà khoa học đã vừa tự tử ở trên báo, đúng là người xuất hiện trong đầu của mình đêm qua rồi. Lúc này Isa cũng vừa vào, anh liền kể hết những chuyện kỳ lạ cho cờ rớt. Shiva cho biết theo những gì anh thấy thì nhà khoa học này bị sát hại, chứ không phải là bị tự tử. Và mục tiêu tiếp theo của đám sát thủ kia chính là nghệ sĩ đang nắm trong tay mảnh cổ vật thứ hai kia. Isa lên mạng tìm kiếm thì biết được đây là một nghệ sĩ nổi tiếng, không thể thấy chết không cứu. Shiva quyết định sẽ đi đến báo tin cho vị nghệ sĩ kia. Thấy vậy Isa cũng muốn giúp người yêu của mình một tay. Hai người bắt đầu hành trình đi đến nơi ở của nghệ sĩ. Tiếp xúc lâu ngày trên đường đi, tình cảm của hai người càng thêm sâu đậm, cảm thấy cả hai chính là trời sinh cho nhau. Đến một đêm, trong lúc hai người tình cảm đang cao trào thì bất ngờ những vật lửa lại chạy đến tay của Siva. Anh cũng không hiểu kiểu gì, cứ như là mình khống chế được lửa vậy. Isa thấy vậy thì hốt hoảng vô cùng, không lẽ người yêu mình là phù thủy hay sao? Siva thấy vậy thì vội giải thích, thì ra từ nhỏ anh đã có một mối liên kết kỳ lạ với lửa, anh không bị phòng khi lửa đốt. Siva cũng không biết chuyện này là sao nữa. Siva sợ lúc mình mất kiểm soát thì sẽ gây hỏa hoạn nên anh luôn giữ bí mật về điều này. Trong lúc nói chuyện, Shiva vô tình thấy Juno và đồng bọn của ả ta ở nơi đây, biết nghệ sĩ sắp gặp nguy hiểm, anh lập tức đi ứng cứu, nhưng nơi đây quá đông đúc, biết tìm nghệ sĩ ở đâu đây. Lúc này Shiva thấy một tên sát thủ đang đu bám trên tường, thì ra hắn đã đeo vòng chân Astra khỉ của nhà khoa học, vừa hay lúc này nghệ sĩ đi ngang qua, tên sát thủ liền bay nhảy như khỉ để mai phục. Shiva lập tức đến gặp nghệ sĩ để thông báo nguy hiểm, nhưng tên sát thủ đã lập tức có mặt, lâm lâm tiếng về phía hai người, Thấy vậy, Isa giả vờ ra bắt chuyện để đánh lạc hướng tên này để Siva đưa nghệ sĩ đi trốn. Sau khi nghe Siva nói mình đang gặp nguy hiểm, nghệ sĩ như đã biết trước mọi chuyện, không hỏi thêm gì mà thu gom đồ đạc để chạy trốn. Bên dưới Isa đã bị tên sát thủ phát hiện, hắn liền muốn tấn công cô. Nghe tiếng kêu của gấu, Siva lập tức lao xuống như một vị thần, hất văng tên sát thủ. Nhưng người thường như Siva làm sao đánh lại một sát thủ đang mang trong người sức mạnh của Astra khỉ. Siva bị tên này đánh cho xòe răng, đúng lúc đang ăn hành thì anh lại vứt khẩu súng, liền hướng về tên sát thủ xả đạn như mưa. Tên này bay nhảy như là khỉ, né tránh tất cả phát bắn, sau đó là lao đến cướp luôn khẩu súng và thực hiện một pha thay đạn đẹp mắt, bắn về phía Siva, bất ngờ nghệ sĩ lao ra lửa đạn. Nhưng ông cũng lập tức tỉnh lại, lao như là sấm chớp đến đập vỡ một mảnh bê tông vào tên sát thủ, làm tên này dính rách. Siva nhìn thấy trên tay của nghệ sĩ là một Astra khác, lúc này Junun cũng đến. Nghệ sĩ thấy nguy hiểm liền dùng sức mạnh của vòng tay tung một quyền làm thùng cả đất, ba người nhanh chóng đi theo lối này mà chạy trốn. Nghệ sĩ vì đỡ phát bắn lúc nãy nên đã bị thương. Ông nói mình muốn đến căn cứ của tổ chức bờ ra mát, cũng là nơi ở của đạo sĩ, người đang giữ mảnh bờ ra mát trà thứ ba. Siva liền nói anh sẽ đưa nghệ sĩ đến đó vì đây là trách nhiệm của anh. Isa nghe vậy cũng muốn giúp sức. Nghệ sĩ lúc này rất bất ngờ, tổ chức bờ ra mát và các Astra trước giờ là một bí mật mà sao thanh niên trước mặt mình lại biết đến nó. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, với lại thấy hai người trước mặt vô cùng đáng tin, nghệ sĩ cũng nói ra vị trí của tổ chức. Đi đến đó phải mất hơn 20 tiếng, Ba người nhanh chóng lên đường đi đến đó. Đến một đoạn đèo, ba người dừng lại nghỉ chân. Isa phát hiện vết thương của nghệ sĩ đã lành hoàn toàn. Thì ra là do cái vòng tay này đã chữa trị cho ông. Nó chính là Astra bò, có sức mạnh của một nghìn con bò đực. Siva nghe vậy thì hỏi về những mảnh cổ vật mà mình đã nhìn thấy trong đầu lúc trước. Nó gồm ba mảnh ghép thành một hình tròn. Nghệ sĩ lộ rõ khuôn mặt bất ngờ vì không biết sao Siva lại biết đến nó. Đó là mảnh vỡ của bờ Zamatra, chúa tể của các Astra, có sức mạnh của toàn vũ trụ. Sau đó ông nghệ sĩ lấy mảnh của mình giữ ra cho hai người xem. Nhìn thấy nó, trong đầu Siva lại xuất hiện huyễn cảnh. Anh nhìn thấy một hòn đá đang thức tỉnh và bức tượng của một chiến binh. Sau đó Siva đã cảm nhận được đám người của Junun đang ở gần đây, chính là cái xe phía xa kia. Thấy vậy nghệ sĩ liền đưa mảnh bờ ra matcha cho Siva và Isa, muốn hai người hãy đưa nó đi trước đến chỗ đạo sư, còn mình sẽ ở lại cản đường đám người của Junun. Tuy không muốn nhưng hai người cũng đành phải rời đi. Lúc này Junun và tên sát thủ đang lao hết ga hết số đến trường nghệ sĩ, Ông không chút sợ hãi, kích hoạt sức mạnh của vòng tay. Siva đang chạy xe thì trong đầu cũng nhìn thấy được cảnh tượng này. Sức mạnh Astra bò kích phát, nghệ sĩ lao nhanh đối đầu với chiếc xe. Phía sau ông là một con bò thượng cổ khổng lồ. Ông nghệ sĩ trực tiếp dùng thân mình để chặn chiếc xe tải. Sức mạnh của một nghìn con bò làm chiếc xe bị lật úp. Siva vì những viễn cảnh này trong đầu nên đã không chạy xe được nữa, cũng đành dừng lại. Ông nghệ sĩ lúc này tiếp tục dùng sức mạnh của Astra bò đẩy chiếc xe tải xuống vực thẳm. Tên sát thủ thấy vậy thì bắn như điên vào người ông nhưng nghệ sĩ vẫn cố nén đau để bước tiếp. Shiva nhìn thấy cảnh này mà đau lòng vô cùng, thấy nguy hiểm, Junun bên trong xe liền kích hoạt áo giáp. Với sức chiến đấu khủng khiếp của loài bò, nghệ sĩ đã thành công đẩy chiếc xe tải xuống vực thẳm, ông cũng rơi theo chiếc xe mà hy sinh anh dũng. Shiva và Isa đau lòng vô cùng, nhưng chuyện cần thiết lúc này chính là đem mảnh và Gamatra này đến chỗ đạo sư. Nhưng chưa kịp đi thì tên sát thủ mang Astra khỉ lại xuất hiện. Isa liền hải quay xe bỏ chạy nhưng tốc độ của tên này đúng là quá khủng khiếp, đuổi theo sát đít xe. Chạy theo một lúc lâu, hắn liền tập trung lực chân nhảy luôn lên trên xe. Y ra cố gắng lạng lách nhưng cũng không thể làm rơi tên sát thủ. Bất ngờ tên này lại lao xuống, muốn kéo Y xa ra khỏi xe. tình thế ngàn cân treo sợi bún. Siva cũng dùng hết sức để cứu người yêu nhưng tên này mạnh mẽ vô cùng. Chiếc xe cứ thế lao nhanh trên đường, mà Isa thì sắp rơi khỏi xe, vô cùng nguy hiểm. Nhìn thấy phía trước là đường hầm, Siva liền tung nộ long cước đá bay tên sát thủ. Tên này cũng bay như một con khỉ qua bên kia đường hầm, tiếp tục đu bám lên nóc xe truy sát đôi tình nhân. Hết dùng kiếm rồi tới dùng súng, bay nhảy phải gọi là đỉnh của chóc, vô cùng đẹp mắt. Nhưng Siva và người yêu vẫn cố gắng chống trả quyết liệt, quyết không để mảnh thứ hai của bờ da mát matcha rơi vào tay tên này. Cả ba cứ thế giằng co trên xe ô tô, chạy đến một bờ vực. Thấy vậy Isa liền đạp dính tay tên sát thủ vào xe, Siva thì cố định tay lái. Sau đó hai người ôm nhau nhảy ra ngoài, để tên sát thủ và chiếc xe lao xuống vực thẳm. Thoát chết trong gang tấc, hai người ôm nhau trong hạnh phúc. Hai người nhận ra nãy giờ chạy xàm xàm mà lại đến nơi của nghệ sĩ đã nói trước đó thật, thấy cổng đã bị khóa. Siva nhanh chóng trèo vào bên trong, nhưng Isa chưa kịp vào thì tên sát thủ lại xuất hiện, hắn hét lớn ta là vua lì đòn đây, sau đó lao như bay đến. Thấy người mình yêu gặp nguy hiểm, một lần nữa khả năng khống chế lửa của Siva bộc phát, một đám lửa bay đến trói tên sát thủ lên không trung. Bên trong đạo sĩ cũng cảm nhận được việc này vội chạy ra xem, tên sát thủ cứ thế bị ngọn lửa của Siva thiêu rụi, hất văng xuống vực. Siva lúc này cũng đã bất tỉnh nhân sự, trong giấc mơ, Siva thấy hình ảnh của mình lúc nhỏ ở trong một căn phòng, lửa bốc cháy xung quanh, mẹ của anh cũng bị ngọn lửa này thiêu rụi. Sau đó anh lại thấy Junun đang đứng trước một bức tượng đá hình người khổng lồ. Cô đang cầu xin sức mạnh của tượng đá trước mặt để có thể đi tìm hai mảnh mờ ra mát cha còn lại, giúp tượng đá trở về với nhân gian. Lúc này xung quanh Junun, hàng trăm viên đá dung nham xuất hiện, thể hiện một sức mạnh hắc ám to lớn. Siva thấy vậy cũng hốt hoảng mà tỉnh lại. Anh đi ra ngoài thì thấy một đám người đang đứng trước một cây cột phép thuật đầy màu sắc, vô cùng đẹp mắt và đạo sĩ chính là người lãnh đạo bọn họ. Đây chính là căn cứ của tổ chức vừa ra mắt. Đạo sĩ thông báo cho mọi người tình hình trước mắt. Đó là một đám hắc ám đã cướp được một mảnh vừa ra mắt cha và hai đồng đội của ông đã hy sinh là người giữ Astra khỉ và Astra bò. Chính vì thế ông muốn mọi người hãy cảnh giác. Isa cũng có mặt ở đây, thấy người yêu đã tỉnh dậy, cô nàng vô cùng vui mừng, sau đó cô giới thiệu cho anh những người bạn mới quen ở đây, bọn họ mỗi người cũng nắm cho mình một Astra với sức mạnh khác nhau, là đệ tử của đạo sư. Sau đó Isa dẫn Sifa đi gặp đạo sư, ông cho biết tổ chức bờ ra mát được tạo ra để bảo vệ các Astra. Ông đạo sĩ sở hữu sức mạnh của Astra kiếm, và bản thân Siva chính là một Astra mạnh mẽ, đó là Astra lửa. Nhưng vấn đề là Siva vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh này, và ông sẽ giúp anh kiểm soát nó, biến Siva thành một con rồng chân chính, nhưng Siva đã không đồng ý. Anh nói mình không muốn có sức mạnh của lửa này, vì nó quá nguy hiểm đối với mọi người xung quanh anh. Đặc biệt giờ anh đã có người mình yêu thương nhất chính là Isa, anh chỉ muốn cùng người đẹp sống cuộc đời yên bình. Ông đạo sĩ tiếp tục thuyết phục, ông nói tại sao Siva lại thấy những viễn cảnh kia trong đầu, tại sao anh lại có liên kết với lửa, vì đó là số phận của Siva, số phận của một bờ matcha để chiến đấu với bóng tối. Thấy Siva vẫn không đồng ý, Ông đạo sĩ nói những gì xảy ra với Siva có liên quan đến cha mẹ anh, họ cũng là chiến binh của Brahmatra. Chính vì vậy Siva mới có những kết nối này. Nếu Siva chịu ở lại, đến khi thích hợp ông sẽ nói cho anh nghe tất cả về cha mẹ của mình. Nghe vậy Siva cũng đã đồng ý ở lại đây để tu luyện, còn Isa sẽ được các bờ mát khác hộ tống về nhà để dọn đồ cho Siva đến đây. Chiều hôm đó hai người tạm biệt nhau để Isa về nhà. Sau đó Siva đã kể những gì mình thấy về Junon cho đạo sĩ nghe. Shiva cho biết viễn cảnh cuối cùng anh thấy là Junun đang có kế hoạch gì đó, và cô ta có một hòn đá đỏ như than vậy, sau đó nó vỡ ra nhiều mảnh nhỏ. Đó là sức mạnh của cô ta, và đứng trên Junun còn có một thực thể khác, đó chính là tượng đá chiến thần kia. Nghe hết mọi chuyện, đạo sư bắt đầu dạy Shiva sử dụng sức mạnh của Astra lửa. Các học trò của đạo sư đều mang trong mình sức mạnh của mỗi Astra khác nhau, có sức mạnh bảo vệ vững chắc của voi, độ nhanh nhẹn và sắc sảo của rắn, còn có Astra mang năng lực phục hồi, hay là sức mạnh của gió, và để sử dụng được sức mạnh đó, chỉ cần kích hoạt nó từ bên trong bản thân. Quan trọng là phải biết công tác để kích hoạt nó là thứ gì. Cứ thế Siva hằng ngày tập luyện để có thể kích hoạt được sức mạnh của lửa trong người. Đến một hôm trong lúc đang ngủ, Siva lại thấy huyễn cảnh Junun đang dùng những sợi dây chuyền có gắn viên đá nham thạch kia để khống chế người khác. Tiếp theo đó là hình ảnh của Isa xinh đẹp đang thu dọn đồ đạc cho mình. Bất ngờ tên sát thủ lại xuất hiện tấn công cô. Nhưng cô nàng không chút sợ hãi vì đã có các bờ ra mắt bảo vệ cho mình. Tên sát thủ ngay lập tức bị khống chế, nhưng không ngờ tên này lại có vòng tay của Astra bò. Ba người bờ ra mắt liền bị sát thủ bón hành ngược lại, hắn như điền lao đến hất văng Isa xuống dưới lầu. Siva thấy vậy thì điếng hồn tỉnh dậy, anh vội chạy ra ngoài để gọi cho người yêu. Cũng may các bờ ra mắt đã bảo vệ cô an toàn. Siva nghe vậy thì vui mừng vô cùng. Lúc này đạo sĩ bất ngờ phát hiện các đóm lửa đang xuất hiện ở khắp nơi, bay đến bên Siva, Ông liền nhận ra công tác để bật sức mạnh trong người Siva chính là Isa, hay nói cách khác chính là tình yêu mà anh dành cho cô. Lúc này Siva mới nói thật ra anh rất ghét sức mạnh của lửa trong cơ thể mình, vì lúc nhỏ mẹ anh đã bị thiêu chết vì sức mạnh này. Vì thế anh không muốn những người mà anh thương yêu vì nó mà gặp nguy hiểm nữa. Nhưng đạo sĩ nói thay vì chống lại sức mạnh này, sao Siva không dùng nó để bảo vệ những người thân yêu, cũng như bảo vệ tình yêu tươi đẹp của anh và Isa. Bọn lửa tình yêu chính là thứ mạnh mẽ nhất. Siva lúc này cũng hiểu ra vấn đề, anh bắt đầu khống chế được sức mạnh trong cơ thể, dần dần hòa hợp với các ngọn lửa ở xung quanh. Kể từ đó ngày đêm anh luyện tập, chơi đùa với ngọn lửa, Shiva có thể tự do điều khiển các đám lửa, phối hợp nhuần nhuyễn với các bờ giang bát khác. Và cuối cùng anh đã có thể kiểm soát được hoàn toàn sức mạnh của mình. Nhưng nhược điểm của Shiva là anh phải có ngọn lửa nguồn để phát huy sức mạnh, chứ bản thân chưa thể tạo ra lửa được. Thấy vậy đạo sĩ đã tặng cho Shiva một cái bật lửa, Hy vọng sau này anh sẽ có thể tự tạo ngọn lửa để sử dụng. Hai người đang nói chuyện thì nhìn thấy một người đàn ông ở phía xa, sau đó là lao nhanh về phía cả hai. Siva nhìn thấy trên cổ hắn có đeo viên đá như của Junun khi đạo sĩ tắt cái bật lửa. Tên này liền bình tĩnh trở lại và rời đi. Biết tên này là người của Junun, đạo sĩ và mọi người liền đi kiểm tra khắp nơi. Lúc này đạo sĩ kể cho Siva nghe về câu chuyện của cha mẹ anh, cha vẫn còn nguyên vẹn. Có một chiến binh trẻ tên là Diver xuất hiện, Người này vô cùng mạnh mẽ, sở hữu không phải một mà là rất nhiều Astra, nhưng hắn thông thạo nhất chính là Astra lửa. Ivor vô cùng tham vọng, muốn trở thành bá chủ của các Astra. Hắn đã đánh bại các thành viên hội đồng của tổ chức Bờ Gia đánh cắp đi Bờ Gia và đó là lần đầu tiên Bờ Gia thức tỉnh. Một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra, mặt đất và bầu trời bắt đầu nứt nẻ, lúc đó mọi người mới nhận ra Bờ Gia có thể hủy diệt thế giới. Nhưng Diver không quan tâm, hắn chỉ muốn thực hiện tham vọng của mình. Sau đó có một cô gái tên là Amrita xuất hiện, sở hữu Astra nước cường đại đánh bại Diver, đập vỡ bờ ra Matcha thành ba mảnh. Nhưng sau đó mọi người chỉ thấy hai mảnh bờ ra Matcha trở về, còn cô gái và mảnh còn lại đã mất tích và Amrita và Diver chính là cha mẹ của Shiva, họ từng yêu nhau say đắm, nhưng nhận thấy tham vọng của Diver quá lớn, Amrita đành phải chiến đấu với người yêu để bảo vệ thế giới. Biết được chuyện này, Shiva bất ngờ vô cùng, không ngờ cha mẹ mình lại mạnh mẽ như vậy. Lúc này mọi người đã đi kiểm tra đến một ngôi làng, nhưng nơi đây không có một bóng người. Astravor đã tìm thấy một cái vòng cổ của Junun ở đây. Tiếp tục đi tới thì cả nhóm phát hiện Junun đang chỉ huy một đội quân hùng hậu, chính là dân làng nơi đây đã bị khống chế. Mục đích của cô ta là tìm ra hai mảnh của Yamatra còn lại. Nhóm Siva đang nấp ở trên quan sát tất cả, nhưng nhanh chóng đã bị Junun phát hiện. Cô ta liền ra lệnh tấn công, Đạo sĩ thấy vậy liền rút kiếm ra, chặt ngã một cái cây để cản chân đám này, lợi dụng lúc này cả nhóm bỏ chạy. Về đến nhà thì Isa cũng đã về tới, Siva vô cùng vui mừng ôm gấu vào lòng. Isa đem đến cho Siva cái vỏ ốc của mẹ anh để lại. Đây là món đồ mà Siva yêu thích nhất, vừa nhìn vào nó, đạo sĩ đã phát hiện đây là pháp thuật ẩn thân, ông liền cho Siva nhỏ máu vào. Ngay lập tức cái vỏ ốc đã biến thành cái hộp chứa mảnh bờ da mát cha còn lại, Lúc này Siva cũng kể cho mọi người về viễn cảnh mới nhất mà mình nhìn thấy. Anh cho biết Diver chính là người đứng sau Junun, hắn chính là cái tượng đá chiến bên kia. Và Junun làm tất cả là để phục sinh chủ nhân của mình. Biết nơi đây đã bị phát hiện, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi. Nhưng chưa kịp thì Junun đã đến nơi cùng với đội quân hùng hậu của mình. Nhanh chóng tất cả đã bị Junun bắt được. Siva tỉnh dậy thì thấy mọi người đang bị nhốt trong một căn phòng tay đã bị pháp thuật trói chặt. Nghĩ Siva chỉ là người thường nên Junun đã không trói anh. Đạo sư cho biết Junun đã có được hai mảnh của giám Matcha và đang bắt Astra voi để tra khảo tìm tung tích của mảnh còn lại. Nhưng cô ta không biết rằng mảnh cuối cùng này đang nằm trong tay Siva. Siva quyết định sẽ đưa mảnh này cho Junun để cứu Astra Voi. Sau đó anh sẽ dùng sức mạnh của mình để ngăn Ata hợp nhất các mảnh bờ giá matcha. Lisa cũng đi theo để giúp sức. Trước khi đi, Siva cũng không quên dùng năng lực lửa để mở trói pháp thuật cho mọi người. Cứ thế Siva và Isa đi đến gặp Junun, anh ném mảnh của Yamcha lên trên không, còn Isa thì bật ngửa lên. Siva ngay lập tức tấn công Junun, sau đó là tấn công những tên lâu la xung quanh. Nhanh chóng ngọn lửa đã bao trùm khắp nơi, sáng rực cả một góc trời, nhưng kỳ lạ là đám người này không thể bị lửa đốt, sau đó là bắn súng như mưa vào Siva, anh cũng dùng lửa để đỡ đạn, làm nó chưa kịp chạm vào người cả hai thì đã tan chảy. Siva nhận ra đám này không sợ lửa của anh là vì sợi dây chuyền có viên đá nham thạch kia, nó có sức mạnh áp lửa của Diver. Siva lúc này bộc phát sức mạnh cường đại, biến ra một người lửa khổng lồ, đánh văng mấy tên lầu la xung quanh. Junun thấy vậy liền bước lên phía trước. Ata thi triển phép thuật của Astra nước, trên bầu trời mây đen đùng đùng kéo đến. Một cơn mưa xuất hiện đã dập tắt hết lửa của Siva, nhanh chóng ngọn lửa nguồn của Siva cũng tắt, anh cũng hết sức lực mà gục xuống. Junu lúc này muốn lôi kéo Siva về phe mình, nhưng anh nói anh chỉ đi theo ánh sáng, không muốn làm tù binh cho bóng tối. Junun nghe vậy thì nói Siva đang chọn cái chết, nhưng Siva nói là cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Ngay lập tức Astra Voi đã tấn công Junun, hất ả ta văng ra mấy mét. Cô dùng lá chắn voi cứng cáp để bảo vệ ba người bên trong. Astra rắn và Astra gió cũng ngay lập tức đến tiếp ứng, bón hành cho đám lính. Nhưng không ngờ Junun đã tìm thấy mảnh và ra mát cha ở dưới đất. Isa thấy vậy cũng lao ra để ngăn cản, quyết không để Junun ghép ba mảnh này lại. Siva cũng dùng lửa trong họng súng của đám lính để làm lửa nguồn, bảo vệ cho người yêu của mình. Nhờ thế Isa thành công lấy được hai mảnh bờ giá matcha, ngay lập tức Siva cũng hất văng Junun, lấy được mảnh thứ ba. Junun thấy vậy liền đuổi theo Isa để lấy lại hai mảnh kia. Còn giao cho đám lính cướp lại mảnh thứ ba từ tay Siva. không có lửa nguồn, anh đành ném mảnh thứ ba cho Astra gió. Sau đó là chiến đấu võ thuật với đám lâu la này, một trận chiến ác liệt nổ ra, tất cả thành viên của bờ ra mát phối hợp nhịp nhàng, tiến hành cho đám lính. Đạo sĩ với sức mạnh kinh hoàng cũng xuất hiện để tham chiến. Ông đánh đấm cứ gọi là siêu đỉnh, siêu đẹp mắt, đối chiến với tên sát thủ. Siva lúc này cũng bật hách lên, ngọn lửa một lần nữa lại bùng lên mạnh mẽ. Anh ném nó hạ sát vài tên, sau đó là hóa một thanh kiếm lửa tấn công đám lính. Anh cứ như là một vị thần lửa, đám lính và chục tên lính cứ thế mà đang xuất khỏi phim. Isa lúc này chạy đến bờ vực thì gặp Astra gió, cậu bé liền đưa cho Isa mảnh vừa còn lại, ngay lập tức Vunun cũng đổi đến nơi. Shiva ở phía xa liền cho vài đám lửa bay đến tạo thành một đội hỏa nhân, chặn đường của Junun. Sau đó anh cũng xuất hiện ngầu lòi. Không chịu thua, Junun liền cầu xin sức mạnh của Diver. Đứng trước một sức mạnh Astra lửa cường đại như là Diver, lửa của Shiva chỉ như là một cục than nhỏ. Ngay lập tức anh đã bị đánh bại. Junun lúc này phóng xuất ra một con rắn lửa khổng lồ, tiến đến chỗ Isa. Shiva muốn cứu người yêu nhưng đã bị tên sát thủ ngăn cản. Đúng lúc nguy hiểm thì các vở ra mắt khác đã xuất hiện, phối hợp ăn ý giải cứu cho Isa. Tên sát thủ liền bị đạo sĩ và Siva song kiếm hợp bích, đánh cho mất kết nối luôn. Còn Junun thì bị Astra gió ném xuống vực thẳm. Cứ tưởng mọi việc đã kết thúc, Isa liền ôm Astra gió để ăn mừng. Bất ngờ lúc này Junun ở phía sau đã đâm lén Astra gió, à ta từ dưới vực trèo lên, thành công lấy được ba mảnh vở của Vajramatcha. Ngay lập tức cô ta liền hợp nhất nó lại, một luồng sức mạnh cực đại bộc phát hất Junun rơi xuống vực. Mặt đất và bầu trời bắt đầu xuất hiện những vết nứt phép thuật, báo hiệu Vajramatcha sắp hủy diệt trái đất. Những vết nứt trên mặt đất ngày càng lớn, đưa Isa vào tình thế nguy hiểm vô cùng. Siva lúc này bất chấp nguy hiểm, đi đến bên Isa, anh muốn cùng chết với gấu của mình. Vì không có Isa, cuộc sống của Siva cũng trở nên vô nghĩa. Vượt qua vô vàng nguy hiểm, Siva cũng đã đến được bên người yêu. Hai người ôm nhau chờ đợi cái chết sắp đến. Siva dùng thân thể của mình để bảo vệ cho Isa đến phút cuối cùng trước sức mạnh hủy diệt cường đại của bờ da Matcha. Isa thấy vậy cũng không sợ đau đớn mà chạm tay vào người của Siva, muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh. Ngọn lửa tình yêu trong người Siva lúc này đã bùng cháy, không có sức mạnh nào có thể sánh ngang với ngọn lửa tình yêu này, ngay cả với giá mát cha cường đại cũng vậy. Nó liền bị ngọn lửa của Siva khống chế, thu hết sức mạnh trở về, Siva đã chấp nhận hy sinh vì người mình yêu. Sự hy sinh chính là thứ cao thượng nhất trong tình yêu. Đây chính là sức mạnh to lớn giúp Siva cứu trái đất thoát khỏi thảm họa diệt vong. Nhưng trận chiến này vẫn chưa kết thúc, dưới sự thức tỉnh của bờ gia Matcha, đã được phục sinh. Hứa hẹn sẽ là một trận chiến long trời lở đất của hai cha con Siva ở phần 2 của phim. Phần đầu của bộ phim cũng kết thúc ở đây.